Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến thức mới qua bài tập số 1. Yêu cầu của bài số 1 là tìm những hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau rồi gạch chân từ so sánh. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ nhất, đó là câu thơ của tác giả Phạm Cúc. Bế cháu, ông thủ thỉ, cháu khỏe hơn ông nhiều, ông là buổi trời chiều, cháu là ngày dạng sáng. Nào, chúng mình cùng tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ này. Câu thơ này chắc các con đã nhận ra có hình ảnh so sánh, đó là Cháu khỏe hơn ông nhiều. Trong hình ảnh so sánh này, ta thấy sự vật thứ nhất được nói đến là cháu. Sự vật thứ hai là ông. Và để có được hình ảnh so sánh, tác giả đã sử dụng từ so sánh đó là từ hơn. Việc sử dụng từ hơn chính là tác giả đã sử dụng kiểu so sánh ta gọi tên là so sánh hơn kém. Như vậy, khi sử dụng so sánh hơn kém, con có thể dùng từ hơn. Vậy, sự vật thứ nhất so sánh với sự vật thứ hai ở kiểu so sánh hơn kém, ta dùng từ hơn. Trong câu thơ vẫn còn biện pháp so sánh mà tác giả sử dụng qua câu thơ Ông là buổi trời chiều. Trong câu này ta lại thấy ông là sự vật thứ nhất và sự vật thứ hai để so sánh là buổi trời chiều.